Hello Mình lại trở lại rồi đây Hôm nay sẽ là ngày tập ngực Đó, nhưng mà trước khi tập ngực của mình á Thì mình sẽ ờ, Phải uống một chút nước đã Thực ra là Cái ờ, Cái cái cái này này Cái này nó là pre-workout nhưng mà ờ, uh, pre-workout dạng uh, à, outlet nhưng mà mình uh, uống mình, <laughs> mình quên mất mình pha tới từng đây nước nên là thành ra là uh, uống phải phải uống cố Thế là sau đấy thì mình sẽ khởi động với lại một số bài ngực gọi là chống đẩy thôi mình sẽ chống đẩy những cái thanh này tầm lại khoảng à, với cái hàng tay vuông tay ngang như này á thì à, mình sẽ chống đẩy khoảng 40 cái cái phần à, khởi động thì à, để cho làm cái cơ ngực này tí nó mình đẩy ấy đó nó không bị à, quá là là, là, là căng căng cơ đột ngột căng cơ đột ngột nó làm cho những cái chỗ rách chỗ này rách nhiều Đấy, thế bây giờ mình mình mình mình, mình khởi động mấy bài ngực này đó xong rồi mình sẽ kiểm tra lại xem là cái phần ngực của mình nó đang thiếu ở đâu đó thiếu ở những cái chỗ nào thì mình sẽ đẩy cái phần đấy nhiều hơn Bài rộng này hai lần nhỏ này một lần và rộng như này hai lần đó nhỏ này hai lần đó bây giờ mình sẽ đẩy đến tay nhỏ xong làm ra cái cơ này bên trong này nó căng này nó nóng này đó xong mình sẽ mình đẩy rộng lên như này bài nào cũng khá là quan trọng đó mình không được bỏ đoạn nào 40 đó cơ ngoài này căng lên này à, mình sẽ còn à, ba uh, lượt khởi động nữa nó tay vừa này nhỏ này và rộng hẳn đây thì mình sẽ uh, cắt cái đoạn này để mình tập đó sau đó thì mình sẽ chuyển sang bài tập chính thì lúc đấy mình sẽ à, cùng mọi người hướng dẫn nó không phải là hướng dẫn nhưng mà mình sẽ tập cùng với mọi người để cho mọi người nhìn cái uh, cái cái cái cái ừ, một ngày tập ngực của mình nó sẽ như thế nào xin cảm ơn